Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2021, tức ngày 17 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Tý, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Tý hôm nay là canh ngọ, mậu ngọ. Con giáp xung tháng Tân Mão là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Một, Tử vi tuổi Tý. Chính quan xuất hiện đưa đường chỉ lối cho người tuổi Tý giúp bạn có những quyết định khôn ngoan nhờ sự nhanh nhạy của chính mình, Ngoài ra nhờ kinh nghiệm sẵn có và đầu óc phân tính nhạy bén nên bạn hiểu rõ làm việc gì sẽ tốt hơn cho bản thân trong những hoàn cảnh khó xử. Bên cạnh đó bạn cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro dù việc gì có xảy ra đi chăng nữa. Điều này giúp những chú chuột có thể gặp được cơ hội thăng tiến hoặc được cấp trên đánh giá cao trong ngày hôm nay. Hôm nay Thủy Vượng, người tuổi Tý cần chú ý đến vấn đề sức khỏe của mình đặc biệt là những bệnh liên quan đến xương khớp. Bạn nên chú ý không nên ngồi làm việc quá lâu mà hãy đứng lên vận động để thư giãn, hít thở không khí trong lành nhé. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. hai Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi thứ hai ngày mới, lục hợp nâng đỡ, người tuổi Sửu đón nhận những tin vui về chuyện tình cảm của mình. Con giáp này sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình đang có trong ngày hôm nay. Nếu người tuổi Sửu đã kết hôn thì sẽ có được sự hòa hợp với người bạn đời của mình, tình cảm càng ngày càng thêm thắm thiết. Nếu con giáp này còn độc thân chưa tìm được người để gửi trao tình cảm thì trong ngày hôm nay hãy tích cực và chủ động hơn trong chuyện tìm kiếm một nửa cho mình nhé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 Tuy nhiên dù bạn là người có năng lực, khả năng làm việc độc lập có tốt đến đâu, bạn vẫn cần phải học cách hòa nhập nhiều hơn với mọi người. Bạn đang khiến mọi người nghĩ rằng mình là kẻ thờ ơ, không quan tâm đến các công việc chung của tập thể đấy. Thủy sinh mộc, vận đào hoa của bạn trong ngày hôm nay rất mạnh, rất có lợi cho người độc thân tìm kiếm nửa kia ưng ý. Con giáp này nên chú ý tới vẻ ngoài của mình hơn một chút, có thể thay đổi phong cách ăn mặc để trở nên nổi bật hơn. Nó vừa giúp bạn thêm phần tự tin, lại tạo sức lôi cuốn người khác giới. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ quý nhân phù trợ, mão, thìn, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Bói tử vi 12 con giáp cho biết trong ngày hôm nay tí mão tương hình khiến người tuổi mão tự tin thái quá. Con giáp này không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai cả và lúc nào cũng khăng khăng làm theo ý mình. Điều này có thể khiến bạn gặp nhiều rắc rối đấy. Trong ngày hôm nay, người tuổi mão cần phải chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người khác. Khi muốn góp ý cho ai, bạn nên dùng những ngôn từ uyển chuyển, tránh dùng những từ quá trực tiếp gây tổn thương người nghe. Chính ấn mang lại cơ hội tìm kiếm một công việc mới phù hợp hơn với người tuổi mão đang muốn thay đổi công việc. Bạn cũng có thể được những lời khen ngợi từ đồng nghiệp, cấp trên nhờ những thành quả của mình. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất, năm, tử vi tuổi thìn. Theo tử vi phương Đông nói rằng trong ngày hôm nay nhờ có tam hợp nâng đỡ, người tuổi thìn có thể nhờ vậy mà hóa giải những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình. Dù sao cả hai vẫn còn tình cảm với nhau thì không có hiểu lầm nào không thể tháo gỡ, với những người tuổi thìn vẫn còn độc thân thì hôm nay là thời điểm tốt để bạn bày tỏ tình cảm với người mình thầm thương. Các khí lan tràn, bạn sẽ có cơ hội thành công cao hơn mức bình thường. Biết đâu đấy, người ấy chỉ đang chờ bạn ngỏ lời để được chung đôi chung bước mà thôi. Nhờ có thực thần xuất hiện, chính vì thế bạn đừng bất ngờ khi bản thân có lộc ăn uống hoặc tài lộc tăng tiến. Thậm chí có người may mắn được nâng lương, nâng uy tín của bản thân trong mắt đồng nghiệp. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Mão, Thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ trong ngày hôm nay người tuổi tỵ có thể gặp phải không ít rắc rối do ảnh hưởng của tỷ kiến chiếu mệnh. Con giáp này có lẽ sẽ vấp phải tranh chấp với đồng nghiệp, thậm chí là bạn bè thân thiết với mình. Mâu thuẫn xảy ra, đừng vội trách móc người khác, bạn cũng cần phải xem lại bản thân nữa. Việc không đồng nhất ý kiến dẫn đến cãi cọ là điều khó tránh khỏi khi mà mỗi người có quan điểm hoàn toàn khác nhau. Quan trọng là sau đó hai bên nên biết nhường nhịn lẫn nhau để cùng tìm ra cách giải quyết vẹn toàn đôi bên, tránh làm mất hòa khí chung. Ngũ hành xung khắc khiến đường tình cảm của con giáp này trở nên chắc trở. Bạn cần tiết chế cảm xúc, tránh nổi nóng hay chút giận lên đối phương để rồi phải cãi nhau to tiếng. Người độc thân có lẽ phải đưa ra quyết định đau lòng nào đó, mối tình vừa mới chớm nở đã vội lụi tàn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân, 7. Tử vi tuổi ngọ, Hôm nay, do ảnh hưởng của tí ngọ tương xung, người tuổi ngọ giải quyết công việc một cách khá cực đoan. Con giáp này dường như không thể kiềm lại được tính nóng nảy của mình khiến mọi việc rối tinh rối mù. Thứ hai này, tuổi ngọ cảm thấy khá ức chế khi có bất cứ ai làm trái với điều mình mong muốn. Thực ra, nếu bạn không thể hiện ý kiến một cách rõ ràng thì người khác không thể nào hiểu được. Hãy bình tĩnh hơn khi nói ra yêu cầu của bản thân. Kiếp tài đe dọa, người tuổi ngọ cần phải thận trọng nhiều hơn kẻo bị vướng vào tai họa mà tiền bạc tiêu tan. Đừng vội và quyết định điều gì khi chưa thực sự nhìn rõ nội tình. Trong công việc hãy xem xét kỹ mọi thứ trước khi đưa ra quyết định nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi, 8. Tử vi tuổi mùi Hôm nay tí mùi tương hại là nguyên nhân gây ra sự nóng vội, thiếu kiên nhẫn của người tuổi mùi trong ngày hôm nay. Đừng để những lời nói bộc phát, thiếu suy nghĩ của mình làm tổn thương người khác. Dù bạn không có ý gì nhưng những lời này đã làm đối phương cảm thấy tự ti rất nhiều. Thương quan nhập cục cho thấy công việc của con giáp này đang gặp phải một số rắc rối, mà rắc rối này phần nhiều là đến từ chính bạn. Người tuổi mùi không đủ tập trung nên mắc phải không ít sai lầm, khiến cho công việc bị trở ngại nhiều. Thủy thủ xung khắc, mối quan hệ giữa người tuổi này và nửa kia cũng không mấy hòa hợp do những hiểu lầm dồn nén, Chính vì lẽ này mà tình cảm đôi bên dần dần xa cách, thậm chí không hề nghĩ đến việc quan tâm, thấu hiểu nhau. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi, 9. Tử vi tuổi thân, người tuổi thân trong ngày tí thân bán hợp đường tài lộc sẽ rất tốt. Chuyện kinh doanh buôn bán thuận lợi, con giáp này tìm được người hợp tác đáng tin cậy, nhờ thế mà không cần phải lo lắng quá nhiều. Hai bên hợp lực cùng làm việc, thu về lợi nhuận không tồi. Thiên tài xuất hiện là điểm báo nhắc nhở những người tuổi thân đừng cố tranh đấu bất cứ việc gì trong ngày hôm nay một điều nhịn bằng chín điều lành, chỉ khi giữ lại được sự bình tĩnh nhất định, bạn mới tránh được những rủi ro do sự nóng giận của mình trong hôm nay. Kim sinh thủy là tín hiệu đáng mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi thân. Bạn thu hút được sự chú ý của rất nhiều người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ bởi sự tự tin của mình. Tuy nhiên, hãy trở thành một con người sâu sắc hơn, đừng chỉ phô trương, hào nhoáng bên ngoài. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tuất, 10. Tử vi tuổi dậu Tử vi 12 con giáp miễn phí chỉ ra rằng trong ngày hôm nay người tuổi dậu cần hết sức cẩn trọng trong công việc do sự xuất hiện của cục diện tương phá. Đừng chủ quan, bởi kể cả những công việc tưởng như đã quá quen thuộc với bạn, nắm chắc thành công trong tầm tay rồi sẽ bất ngờ gặp trở ngại bởi sơ suất không đáng có. Trong ngày hôm nay đường tài lộc của con giáp này lại khá ổn định khi có chính tài trợ mệnh. Bạn còn có thể kiếm thêm thu nhập nhờ vào nghề tay trái hay mạnh dạn đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, đừng vì vừa có thêm chút tiền đã vội vàng mua sắm, tự thưởng cho bản thân ngay nếu không muốn tài lộc thất thoát nhanh chóng, Ngũ hành tương sinh là nốt thăng hoa, báo hiệu chuyện vui sắp tới. Người có đôi có lẽ sẽ dần suy nghĩ tới việc về chung một mái nhà, có nhiều ước mơ và mong muốn chung tay gây dựng gia đình của riêng mình. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, thìn, 11. Tử vi tuổi tuất. Thực thần chiếu mệnh, đường tài lộc của tuổi tuất không ngừng tăng tiến. Con giáp này không cần phải cố gắng miễn cưỡng gì nhiều mà tiền bạc tự chảy vào túi mình, thực sự vô cùng may mắn. Đây là thành quả xứng đáng sau quá trình nỗ lực không ngừng của bản mệnh trong thời gian qua, nếu trong ngày hôm nay người tuổi Tuất muốn thực hiện việc kinh doanh mới, khai trương cầu tài thì có thể xem xét đến hướng chính đông. Đó là hướng của tài thần, sẽ giúp cho việc làm ăn được thuận lợi hơn. Thủy thủ xung khắc, chuyện tình duyên khá ảm đạm, bạn và người ấy có những mâu thuẫn, bất đồng nhưng hai người không ai chịu nhún nhường để giải quyết. Dường như tình cảm hai bạn dành cho đối phương chưa đủ quan trọng nên cái tôi cá nhân trở thành rào cản ngăn cách cả hai. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi, trong ngày hôm nay người tuổi hợi được quý nhân tam hội che chở, chẳng những công việc suôn sẻ mà đường tình cảm khởi sắc không ngừng, đào hoa nở rộ, người độc thân sớm tìm được người chung lối cùng mình. Trong công việc, quý nhân sẽ giúp cho người tuổi hợi này thoát khỏi nguy nan khi mà những vấn đề bất ngờ nảy sinh được bản mệnh giải quyết một cách hiệu quả và nhanh chóng. Nhờ có cơ hội lần này mà có thể bản mệnh sẽ được cấp trên nhìn nhận và đánh giá khác. Bản mệnh có thể sẽ được giao cho trọng trách mới, nếu làm tốt thì cơ hội thăng tiến là rất lớn.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 Thank you.